pháp lý giấy tờ mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày nha quý vị. Và trong đây thì à, chúng ta đang có rất là nhiều những căn nhà cũng như là đang xây dựng và một số căn cũng như là à, đã ở rồi này quý vị. Với căn nhà chúng ta thì à, tổng cộng trong đây khoảng à, lên đến 50 căn nha quý vị. Và với một khu phố, khu dãy nhà lầu rất là đẹp và tuyệt vời nha anh chị. Đây là một trong những căn nhà và với một diện tích cực khủng, ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 20m nha quý vị. Và nhà mình thì được xây mới và xây dựng với thiết kế là một trệt, một lửng và ba lầu như quý anh chị. Đây là khu vực vị trí con đường này, bên trong đi vào căn nhà mình và đây là ngoài ờ, đường ờ, lớn đi vào căn nhà chúng ta nha. Bên ngoài đây thì chúng ta sẽ có một cái con đường thông và nhà mình thì một sạc và một trục của đường Lê Văn Khương đi vào thôi nha quý vị. Con đường này thì ờ, đường xe hơi xe tải tránh nhau rất là rộng và thoải mái nha với nằm trong khu giải ờ, khu phân lô, khu xây dựng, khu ờ, nhà lầu đồng bộ nha quý vị. Có thiết kế hiện đại có và Cityland đều có nha. Đây với ờ, căn nhà này thì đang được gia chủ giảm giá và hạ giá cực sốc trong cái dịp đầu xuân năm mới nha quý vị. Và giảm lên đến khoảng 500 triệu đồng nha. Với căn nhà là có hướng chính là hướng Tây, Tây Bắc thuộc mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha quý vị. Và với căn nhà xây dựng uh, thiết kế đẹp và theo kiểu Cityland nha quý vị.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 Đây với mặt tiền chữ ngoài của căn nhà chúng ta này thì được gia chủ thiết kế với những các cái uh, uh, lan can thì được làm bằng uh, sắt đúc và sơn màu vàng đồng. Rất là đẹp nha quý vị. Và bên trên thì chúng ta sẽ có được những các cái mái chốt hình chữ A và có những các cái trụ cột rất là đẹp nha. Trang trí những các cái uh, uh, chi tiết bên trong rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Một mẫu nhà đang có giá bán phân khúc uh, cực kỳ là rẻ nha quý vị. Với uh, thiết kế đẹp này đây và diện tích là ngang 4m2 và độ dài là lên đến 20m à, luôn nha quý vị. Đây xây dựng và một trệt à, một lửng ba lầu. Đấy và với thiết kế à, theo phong cách mới và nhìn rất là đẹp nha quý vị. Đấy, một mẫu nhà cực kỳ là đẹp nha. Và căn nhà này thì đang được gia chủ cần tiền và hạ giá cũng như là giảm giá chỉ còn lại với giá là hơn 6 tỷ thôi nha quý vị. Và còn thương lượng cho những khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện chí nha. Căn nhà này thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với à, hai lớp cửa, một lớp cửa sắt bên ngoài và được gia chủ làm bốn cánh và làm à, sơn màu vàng đồng CNC và bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa cuốn cho quý vị. Bên ngoài thì chúng ta sẽ có một cái khoảng vỉa hè, khoảng vỉa hè rộng lên đến khoảng 3 mét rồi. Đợi với vị trí căn nhà chúng ta thì ngay đối diện với lại hàng nhà máy bia Heliken và ngay gần với lại khu vực à, cầu vượt Tân Thế Hiệp cũng như là gần với lại à, à siêu thị Metro. Và bên trong đây thì à, chúng ta sẽ có cái gara ô tô này cũng là khu vực à, đậu xe máy của căn nhà mình nha quý vị. Một à, căn nhà xây dựng mới và thiết kế đẹp và đang chịu được gia chủ hạ giá bán chỉ còn lại với giá là 6 tỷ 950 triệu đồng thôi và còn thương lượng cho những khách hàng nào thực sự thiện chí nha quý vị. Một trong những căn nhà phải nói là tuyệt vời và nhà thì à, diện tích cực khủng ngang 4m2 và độ dài là 20m Cho nên là diện tích của căn nhà mình khá là rộng như quý vị Và đường sau đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với không gian khu vực uh, à, phòng bếp này thì sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái chất liệu gỗ là gỗ um, cả sồi nha quý vị và có khu vực để máy giặt cũng như là để bộ bàn ghế ăn ở đường sau Đấy, và khu vực đường sau thì à, chúng ta sẽ có cái sân phơi đường sau luôn nha. Và cuối của căn nhà chúng ta thì sẽ có phòng vệ sinh, có à, vòi tắm này. Đấy, và có à, nội thất bồn cầu là hàng limac nha quý vị. Và gạch thì đã được gia chủ là dán lên đến à, trần rồi. Khu vực đường sau đây thì chúng ta sẽ có sân phơi này. Đấy, gia chủ để sân phơi khu vực đằng sau của căn nhà rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Một căn nhà đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 6 tỷ 950 à, triệu đồng thôi Và với à, diện tích là ngang 4m2 độ dài là 20m à, Và xây dựng với một trệt 3 lầu Thiết kế đẹp và nằm ngay khu trung tâm nha quý vị Sang bên khu vực quận Gò Vấp thì rất là gần nha Đấy và với bên dưới tầng trệt của căn nhà chúng ta đây thì sẽ được gia chủ thiết kế và trang trí này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 Đấy không gian khu vực tầng lửng thì khá là rộng nha Sàn thì à, được gia chủ lót gạch à, à, giá gỗ rồi Đấy và có lên đến 6 nhà vệ sinh nha quý vị Trên tầng lửng chủ nhà cũng thiết kế với một không gian phòng vệ sinh luôn và thuận tiện cho gia đình chúng ta ở bên trên khu vực tầng lửng này tầng lửng này thì à, gia đình mình có thể làm sử dụng làm phòng khách cũng như là phòng làm việc và phòng hát karaoke phòng ngủ đều được nha quý vị một căn nhà với thiết kế rất là tuyệt vời nha ngang 4m2 ờ, và độ sâu là 20m và nằm trong khu giải khu phân lô và con đường của nhà mình thì một con đường rộng lên đến khoảng 8 ờ, đến 10 mét nha quý vị và có vỉa hè luôn. Đấy và kết hợp với những các cái ờ, hệ thống trần thạch cao và có đèn trùm, đèn led, đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị. Cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương rồi, rất là đẹp nha.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 Tân Thế Hiệp luôn nha quý vị Và ngay sát với lại à, nhà máy bia Heliken Nhà mình thì à, chỉ cách à, mặt tiền của đường Lê Văn Khương chừng cỡ khoảng 100 mét đi bộ mà thôi nha quý vị Và với khu trung tâm đầy đủ tất cả những các cái tiện nghi Và cũng như là qua khu vực quận Gò Vấp thì rất là gần Và về khu vực trung tâm thì rất là thuận tiện nha ở đây thì gia đình mình chúng ta có thể là di chuyển qua Gò Vấp rồi Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú cũng là di chuyển về những các cái khung tâm thì à, rất là à, thuận tiện cho quý vị. Và này thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với bốn phòng ngủ khá là rộng và mỗi phòng thì chúng ta sẽ có vệ sinh riêng. Và bên ngoài khu vực cầu thang thì được gia chủ là ốp à, à, gạch này ở khu vực bên ngoài cầu thang rất là đẹp nha quý vị. Đấy ốp gạch bên ngoài rồi. Đấy, và cửa thì được gia chủ làm những cái chất liệu cửa của cam xe rất là chắc chắn. Và bên trong thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh đấy và có um, không gian phòng ngủ này đấy và được gia chủ tặng rèm cửa luôn nha quý vị và có kết hợp với những bức tranh và những các dây dán tường và có những các đường chỉ nha quý vị đấy với uh, à, cửa thì được gia chủ làm những cái chất liệu là gỗ à, cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly nha nhà này thì à, có hướng ờ, là tây tây bắc thuộc mệnh à, những ai phong thủy tây tứ trạch nha quý vị và căn nhà này thì à, được gia chủ hạ giá và giảm giá lên đến khoảng 500 triệu đồng nha. Chỉ còn lại với giá là 6 tỷ 950 triệu đồng thôi và còn thương lượng cho những khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện chí nha quý vị. Đấy, video à, sớm nhất và gửi đến cho quý vị khách hàng chúng ta. Nếu như gia đình khách hàng chúng ta xem và quan tâm được đến căn nhà này và có thể là liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem và ngoài ra thì bên nhà đất bên em đang còn rất là nhiều những căn nhà đẹp và giá hợp lý để à, cho đại gia đình khách hàng chúng ta cũng như là xem và lựa chọn ngay cho mình nhá. Bên trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân phơi này. Đấy, sân thượng trước sau luôn nha quý vị. Nhà mình thì ở à, bên ngoài sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái mái hình chữ A và máy chốt nha. Rất là đẹp này. Khu vực đằng sau thì chủ nhà sẽ thiết kế với một không gian khu vực sân phơi khá là rộng